Hello, hello, hello, hello. Xin chào tất cả anh chị em. Xin chào tất cả anh chị em có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Ở trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ nói về chủ đề là cơ cấu danh mục như thế nào cho nó đúng. Làm thế nào để chúng ta cơ cấu một cái danh mục hiệu quả mang lại giá trị cao trong cái việc của chúng ta đầu tư cổ phiếu. Ở trong quá trình làm việc với rất nhiều các học viên cũng như là rất nhiều các bạn khi mà gửi danh sách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 ở trong ờ, từ đầu năm đến bây giờ thì ờ, Dũng đã giúp hàng trăm học viên và nhiều trăm học viên đạt mức lợi nhuận từ 50 đến 100 phần trăm thậm chí là có những anh chị em đã đạt được 200 phần trăm hoặc nhiều hơn có những anh chị đã đầu tư số vốn lớn 5 tỷ đồng mà đạt được lợi nhuận 15 đến 20 tỷ đồng à, tại sao họ lại đạt với số tiền lớn như vậy họ lại đạt được mức lợi nhuận cao hơn so với phần lớn tất cả anh chị em ngoài kia bởi vì họ đã biết cơ cấu danh mục họ biết cơ cấu danh mục nên đây là một trong những phần quan trọng để quyết định khả năng đầu tư của chúng ta thông thường ở ngoài kia phần lớn anh chị em thấy rằng là sai lầm lớn nhất của các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân đó là chúng ta yêu thích một cái cổ phiếu nào đó khi chúng ta yêu thích một cổ phiếu nào đó thì chúng ta nắm giữ dài hạn chẳng hạn như chúng ta yêu thích cổ phiếu Vinamilk vì ở trước đó cổ phiếu Vinamilk là một cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là nó đang rất là được hot trong một vài năm trước đó bao anh chị em đã mua cổ phiếu của Vinamilk và nghĩ rằng là nó hot và sau thời gian nữa có thể nó lên được và đấy chính là một cách để chúng ta yêu thích cổ phiếu hoặc là một chúng ta đang dùng mình dùng một cái sản phẩm dịch vụ của một công ty nào đó có thể là FLC sau đó chúng ta yêu thích và chúng ta mua cổ phiếu nắm giữ dài dài và không có ý định bán ra vậy bao nhiêu chúng ta đã có một cái sai lầm đó là một sai lầm đầu tiên trong việc cơ cấu danh mục đầu tư đó ờ, là chúng ta yêu thích cổ phiếu thì có thể comment cho số 1 đúng không ạ hãy comment cho số 1 à, ờ, trước khi chúng ta nói về comment số 1 thì anh chị em nếu chúng ta đang có mặt ở đây thì hãy like cho Dũng một like đúng không hãy like cho Dũng một like và chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết tại vì ở đây nó có một quy luật đó là khi mà chúng ta giúp một ai đó thành công thì đương nhiên chúng ta sẽ là những người thành công các bạn nhớ là khi giúp ai thành công thì đương nhiên chúng ta sẽ là thành công bởi vì thực tế nếu chúng ta tin và phương pháp này thì chúng ta mới chia sẻ đúng không còn nếu chúng ta không tin thì chúng ta sẽ không vào chia sẻ cho ai cả nên đấy là một trong những cái điều mà Dũng biết rằng là nếu anh chị em đã yêu quý Dũng và muốn giúp cho nhiều anh chị em khác để thành công thì hãy chia sẻ những video mà Dũng đang chia sẻ hãy like cho Dũng một like và hãy share cho Dũng một share để chia sẻ cho cộng đồng đặc biệt là cộng đồng DVD những ai yêu mến những ai học cái phương pháp đầu tư tuyệt vời này trên thị trường hiếm có những nhà đầu tư hiếm có cái hệ thống nào đầu tư mà lại kiếm được lợi nhuận từ 100 đến 200 phần trăm thậm chí nhiều hơn với số nguồn 5 đến 10 tỷ đúng không ạ rõ ràng các bạn thấy là giải giải ngân một số tiền lớn như vậy không phải là dễ dàng với phần lớn các nhà đầu tư nhưng đã có rất nhiều các anh chị em đã, các học viên của Dũng đã đạt được mức lợi nhuận như vậy bởi vì họ không bao giờ yêu thích cổ phiếu mà họ chỉ tập trung vào những cổ phiếu tốt nhất thôi ạ à à, chúng ta sẽ nói về những sai lầm trước để anh chị em có thể nhận diện ra là ở ờ, những sai lầm đó là những sai lầm như thế nào để tí nữa chúng ta có nhìn bức tranh toàn cảnh rõ hơn ok chúng ta sẽ nói về sai lầm thứ hai mà anh chị em đã thấy là trong cơ cấu danh mục đó là chúng ta gì ạ à, tập trung quá đông vào nhiều cổ phiếu ạ thường thì chúng ờ, thấy rằng là phần lớn anh chị em tập trung số lớn và những cổ phiếu có thể doanh mục đến 10, 20 thậm chí là 30 cổ phiếu à, bao nhiêu anh chị em đang nắm giữ khoảng độ 20 cổ phiếu thì có thể comment cho Dũng một uh, uh, cái đúng không ạ comment đến 20 đi ạ và ai chúng ta đang comment thử anh chị em thử comment trong số lượng cổ phiếu anh em đang nắm giữ là bao nhiêu thực tế thì uh, Dũng thấy rằng là việc co chúng ta có quá nhiều cổ phiếu khi mà chúng ta có quá nhiều cổ phiếu thì cái việc cơ cấu danh mục chúng ta rất là khó bởi vì thực tế chúng ta không có nhận thức nhận thức của chúng ta ở mức thấp nên chúng ta gì ạ mua rất là nhiều cổ phiếu nên ở đây ai có nói là tôi đang nắm giữ quá nhiều cổ phiếu thì phần lớn Dũng tin chắc rằng là phần lớn anh chị em đấy là thường là anh chị em không có kết quả bởi vì thực ra cái nhận thức của chúng ta ở mức thấp đúng không ở mức thấp nên chúng ta thấy chúng ta yêu cổ phiếu chúng ta không biết cổ phiếu nào tốt không biết cổ phiếu nào xấu nên có thể ở trong cái video này à, Dũng có thể nhìn qua lướt qua thì thấy là phần lớn các học viên của Dũng phần lớn anh chị em đã theo dõi uh, những chương trình mà Dũng đang làm thì chúng ta thấy là số lượng anh chị em nắm giữ cổ phiếu khá là ít tại sao khối lượng lại ít thì nó lại là mang kết quả bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta tập trung vào những cổ phiếu tốt nhất à, cái sai lầm đầu tiên là chúng ta tập trung và yêu thích một hai cổ phiếu nhưng rõ ràng là không phải đấy ạ ở ở chiến lược này là chúng ta gì ạ chúng ta tập trung vào những cổ phiếu tốt nhất trên thị trường nên nếu chúng ta thấy là một thời điểm thì không có quá nhiều cổ phiếu tốt nên anh chị em thấy rằng là có một ai đó nói rõ rằng là tại sao Dũng chỉ suốt ngày nói với một số cổ phiếu như là Hòa Phát, HSG, NKG, DGC một số các cổ phiếu bất vì tốt nhất nên Dũng sẽ tập trung vào những cái cổ phiếu tốt nhất đúng không những cổ phiếu tốt nhất là những cổ phiếu mà Dũng luôn luôn tập trung vào tốt nhất nên nếu mà chúng ta nhìn vào trên livestream của Dũng thì các bạn thấy là toàn những cổ phiếu mà nó là khủng của khủng đúng không vậy nếu mà nói toàn những cổ phiếu của khủng mua toàn những thời điểm tốt nhất thì tại sao chúng ta lại không có lợi nhuận cao đúng không nên đấy chính là bí quyết để tạo ra lợi nhuận rất là cao ờ, tiếp theo có một cái mà có thể thất bại rất là cao ờ, đó là các bạn biết không ạ đó là thất bại của những thất bại đó là chúng ta không có chiến lược giao dịch không có chiến lược giao dịch bao nhiêu các bạn đã thấy là nếu các bạn đã học về gì ạ học về chiến lược khóa học về xu hướng dòng tiền đúng không xu hướng dòng tiền một số ai đã học về khóa xu hướng dòng tiền thì chúng ta biết là hôm nay một cái cổ phiếu nào nó đạt tỷ lệ hoặc là đạt điều kiện để chúng ta mua vào nếu các bạn đưa ra kế hoạch hoặc các bạn có kế hoạch cũng tin chắc là các bạn sẽ mua được nhưng nếu chúng ta không có kế hoạch đúng không không có kế hoạch thì ờ, đợi một ai đó người ta phím cho ta một cổ phiếu thì đó là gì ạ à, là gì ạ đó là không có kế hoạch là chuẩn bị cho sự thất bại nếu ai đó mà chúng ta nói là chúng ta không có kế hoạch không có kế hoạch đó là chuẩn bị cho sự thất bại anh chị em nhé nên ở đây chúng ta rằng là ở ờ, việc cơ cấu danh mục mà không có kế hoạch không có hoạch để mua không có hoạch để bán thì đó là chuẩn bị cho sự thất bại thất bại ở tình cao một cái việc cơ cấu danh mục mà anh chị em cũng thường mắc phải đó là chúng ta thường chúng ta tập trung gì ạ à? tập trung bán những cổ phiếu đang tăng và mua những cổ phiếu giá rẻ và tức là những cổ phiếu mà đang tăng á, đang tăng rất là mạnh thì chúng ta lại gì ạ à? bán nó ra và chúng ta lại mua những cổ phiếu giá những cổ phiếu giá thấp chúng ta mua vào và đấy là một trong những cái sai lầm lớn nhất và sai lầm này lớn là của ai? Thậm chí là bao nhiêu bạn biết rằng cái các chuyên gia cũng là bán cổ phiếu tăng nó đang tăng và tập trung mua những cổ phiếu rẻ. Nếu ai mà đang ở trong đoạn này là chúng ta đang bán cổ phiếu tăng đang tăng ạ và tập trung và đang mua những cổ phiếu giá rẻ thì hãy comment cho Dũng một cái comment để Dũng sẽ phân tích cho anh chị em thấy thấy rõ ràng ạ. Anh chị em comment ạ, hãy comment đi ạ. Hãy comment bán cổ phiếu đang tăng mua cổ phiếu giá rẻ nghe vẻ hợp lý nhưng đấy là những sai lầm phổ biến với rất nhiều anh chị em ờ, cái điều này nếu chúng ta gì ạ anh chị em thử viết ra và đo lường xem là điều đó có đúng hay không thử viết ra đi ạ và đo lường thì chúng ta thấy là điều đó hoàn toàn chính xác và chính xác một cách thì ạ rất là lớn ờ, có lẽ một cái sai lầm nữa mà có lẽ Dũng đã thấy rằng là đó là họ không bao giờ mua những cổ phiếu dẫn đầu giả sử bây giờ trong các bạn thấy là uh, việc mà lựa chọn những cổ phiếu mạnh nhất tốt nhất trên thị trường đó là một trong bí quyết để giúp chúng ta có lợi nhuận cao nhất uh, khi chúng ta lựa chọn những cổ phiếu tốt nhất dẫn đầu thị trường thì cái điều đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng đó là những cổ phiếu mà đó là đó những cổ phiếu gì ạ nó sẽ tăng tốc rất là nhanh nó có thể cho chúng ta mức lợi nhuận rất là cao cao cao cao trong khi đó chúng ta mua những cổ phiếu giá rẻ giá thấp thì không những nó gì ạ à, khi mà thị trường chung giảm giảm thì không những chúng ta gì ạ à, không bán được gì ạ à, không bán được và chúng ta bị thua lỗ những cổ phiếu tương tự như vậy đó là những lý do mà Dũng biết rằng nhiều anh chị em đang mắc phải trong những thời gian qua vậy điều gì khiến cho những nhà đầu tư vượt trội điều gì khiến cho những nhà đầu tư khác vượt trội hơn chúng ta chúng ta hiểu đơn giản là điều gì ạ và câu hỏi đầu tiên anh chị em có thể thấy rõ rằng là nếu chúng ta để ý ở ờ, trong buổi hôm qua chúng ta thấy là thị trường tăng rất mạnh vào cuối phiên vậy nếu nó tăng mạnh vào cuối phiên thì hôm nay nó phải làm điều gì ạ à? các bạn có thể comment không ạ anh chị em đã học những cái chương trình mà Dũng huấn luyện trong suốt thời gian vừa qua những cái gì nó tăng vào cuối phiên thì thường nó sẽ phải trả lại cho thị trường nếu trong quá trình tích lũy sau khi nó trả lại nó rũ bỏ thì thị trường bắt đầu tăng tốc và quá trình tăng tốc đó sẽ rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư khốn khổ vậy bao nhiêu anh chị em đã bị nhà đầu tư khốn khổ hôm nay chúng ta bị thị trường nó rũ cho nó giảm cho nó gì ạ à? nó nó nó đẩy chúng ta ra khỏi thị trường thì phải comment cho Dũng số 3 được không hãy comment hãy comment một cách gì ạ thật tâm để chúng ta nhận ra những bài học mà chúng ta đang có hãy comment đi ạ khi hôm qua nó lên chúng ta hưng phấn tại sao chúng ta bán ra khi nó tăng như vậy tại sao không bán ra nó tăng vào cuối phiên cơ mà và điều gì chúng ta thấy ở đó đó là chúng ta gì ạ à? chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng kỳ vọng kỳ vọng Ở ngày mai chúng ta tiếp tục lên chúng ta nhìn nhìn thấy một cái nến marukuru xanh tuyệt vời đúng không ạ và đó chính là những cái bản chất của thị trường nếu chúng ta không hiểu rõ không nắm rõ được điều đó thì Dũng tin chắc rằng là phần lớn chúng ta sẽ là suốt ngày vẽ vẽ tất cả những cái đường mà chúng ta đang vẽ trên thị trường tất cả những cái gì mà chúng ta đang thấy thị trường đều là gì ạ à? không có ý nghĩa gì hết nếu chúng ta không hiểu rõ thị trường thế đây để cho chúng ta có một cái danh mục tuyệt vời thì chúng ta lại quay trở về cái gốc của nó đúng không anh chị em hãy quay trở lại gốc của nó khi chúng ta nắm được gốc của nó thì điều gì sẽ diễn ra à, công thức mà để đầu tư thành công hay là công thức mà nếu anh chị em nào muốn bán bất cứ một cái sản phẩm nào trong kinh doanh thì nó có gì ạ à? số lượng nhân với gì ạ à? số lượng nhân với gì ạ à? nhân với đơn giá trung bình nhân với số lần lặp lại công thức để chúng ta có thể lợi nhuận đột biến và tăng cao hơn so với nhiều người khác đó là chúng ta cũng cần phải số lượng các cổ phiếu chúng ta thành công nhân với giá tức là cái mức giá mà chúng ta có được cái lợi nhuận trong mỗi cổ phiếu đơn giá trung bình nhân với gì ạ à? nhân với số lần lặp lại chúng ta lãi kép và nếu mà lãi kép đó và số lần lặp lại đó số lượng đó chúng ta nếu mà số lượng đó nếu chúng ta không có những gì ạ à? nếu chúng ta có một đồng chúng nhân lên hai đồng nhân ba đồng đó là sử dụng margin thì điều gì diễn ra nếu anh chị em nghĩ chúng ta tăng margin lên hai lần tăng số gì ạ à? cái hô số thành công chúng ta lên hai lần và xong số lần lặp lại chúng ta lên hai lần thì các bạn đã thấy là các bạn lãi được bao nhiêu phần trăm đúng không các bạn sẽ lãi được bao nhiêu phần trăm hai nhân hai nhân hai là các bạn đã lãi được tám trăm phần trăm nếu các bạn thì à, thấy chỉ cần một lần lặp lại nếu các bạn đã có mức lợi nhuận như vậy các bạn câu chuyện đó thật là tuyệt vời đúng không ạ đấy là cái góc độ khi chúng ta gì ạ à, hiểu rõ được cái công thức đây là công thức mà có lẽ là ai cũng biết nhưng chỉ có một số ít anh chị em sẽ áp dụng được mà có thể mang lại lợi nhuận chúng ta bởi vì sai lầm lớn nhất là một chúng ta yêu cổ phiếu yêu đến quá mức yêu đến mức mù quáng đúng không yêu đến một cách mà quá mù quáng sai lầm thứ hai là đa dạng quá nhiều cổ phiếu trong một chu kỳ thị trường nó chỉ có khoảng 4 đến năm cổ phiếu tuyệt vời nhất và chúng lại đa dạng quá nhiều cổ phiếu nên những người thành công kia họ chỉ tập trung vào những cổ phiếu phát tập trung vào những cổ phiếu gì ạ à? HSG tập trung vào Techcombank, VPBank thì rõ ràng cái số lượng người ta đạt được là bao nhiêu sau đó họ đẻ ra cổ phiếu lại tiếp đẻ ra lợi nhuận lợi nhuận họ lại tiếp tục tập trung vào những cổ phiếu mạnh hơn thị trường những cổ phiếu dòng chứng khoán và sau khi họ tập trung vào chứng khoán thị trường bắt đầu đi lên đi lên và đến giai đoạn bùng nổ chuẩn bị chạy rút thì một số anh chị em mới tham gia vào thì bắt đầu chúng ta được một vài like được năm phần trăm sáu phần trăm chúng ta bán ra trong khi đó những nhà đầu tư kia họ đã biết rằng là mình mình đang có lợi nhuận họ đã biết mình đang kiểm soát họ sẽ để cho những cổ phiếu Techcombank chạy hết chu kỳ họ sẽ để cho cổ phiếu ACB chạy hết chu kỳ họ sẽ để cho cổ phiếu MBB kỳ họ sẽ để những cổ phiếu thế giới di động chạy hết chu kỳ họ sẽ để rất nhiều các cổ phiếu khác chạy hết chu kỳ và họ bán ra những cổ phiếu chuẩn bị kết thúc chu kỳ như là gì ạ khi mà cổ phiếu bắt đầu tăng tốc nốt nhịp nữa đó là gì ạ à? đó là gì nữa đó là HPG những cổ phiếu đó sẽ chạy chạy chạy và nó chỉ trong một hai phiên nữa hay là một hai nhịp tăng nữa là nó kết thúc và sẽ dành rất nhiều nhà đầu tư khốn khổ u phạt đó là lý do các bạn trở nên thất vọng. các bạn thấy hay không ạ nếu anh chị em thấy rằng điều này mà chúng ta đã chưa gặp được mà chưa được nghe ai và lần đầu tiên chúng ta biết được thì có thể comment cho Dũng số 1 và nếu anh chị em thấy hay thì hãy comment cho Dũng hay vào đây để Dũng là tiếp tục chia sẻ chúng ta cách để chúng ta cơ cấu danh mục một lần nữa ok anh chị em ạ à nếu anh chị em hay hãy comment này à, Dũng biết rằng hôm nay rất nhiều anh chị em mong muốn là phân tích thị trường chung thị trường chung để chúng ta ngày mai chúng ta phân tích hôm nay chúng ta nói về cơ cấu bởi vì ban nãy có một cái chị uh, không biết chị Chiên có đeo không ạ hello chị Chiên có đeo không ạ một bà chị rất là tuyệt vời à, đây mà chị có thể là Dũng cũng nói rất là nhiều rồi ạ có thể là không phải đây là trường hợp hi hữu nhưng đây là một người chị mà Dũng à, thường xuyên nói chuyện với chị đó chị cũng đã học rất nhiều các hệ thống phương pháp khác nhau ờ, nhưng à, từ khi mà chị đã áp dụng những chiến lược VSA những chiến lược và vô địch mà Dũng chia sẻ thì với số vốn của chị rất là lớn chị đã đạt mức lợi nhuận hơn hai con số từ đầu năm đến bây giờ với số tiền rất là lớn à, bí quyết gì để chị có thể đạt được lợi nhuận như vậy đó là áp dụng những chiến lược mà Dũng chia sẻ bí quyết để tất cả những anh chị em học viên đã đạt được mức lợi nhuận cao 50 đến 100 phần trăm anh chị em có thể đưa ra không có phải anh chị em toàn những cổ phiếu tốt nhất không ạ à? hello nếu anh chị em là thấy rằng chúng ta có thể comment những cổ phiếu tốt nhất anh chị em đã mua lại trong thời gian suốt thời gian vừa qua tại sao Dũng lại cứ chỉ lặp đi lặp lại chỉ một số các cổ phiếu nhỏ ấy thôi mà không nói những cổ phiếu như là Vietcombank không động đến những cổ phiếu HBC không động đến cổ phiếu gì ạ à? BVH đúng không không động chạm đến những cổ phiếu mà nó đang gì ạ à? BIDB những cổ phiếu nó đang nằm bẹp ở dưới không động chạm đến những cổ phiếu gọi là bét bảng anh chị em có thấy điều đó hay không bởi vì đấy là điều khác nhau giữa nhà đầu tư dạ, lãi 100% và nhà đầu tư đang bị thua lỗ anh chị em thấy không bị thua lỗ mà chúng ta lại đang thấy những người lãi như này Dũng không muốn là nói cái điều này để làm cho chúng ta thấy là bị kích động hay không kích động Dũng muốn nói điều này để chúng ta thấy có cảm hứng để chúng ta biết rằng là đầu tư chứng khoán là một chiến lược nghệ thuật hôm qua Dũng nói với anh chị em đó là gì ạ chúng ta cần phải có năng lượng đỉnh cao bao nhiêu các bạn đã thấy là khi các bạn học lý xu hướng dòng tiền một cổ phiếu mà Dũng chia sẻ rất là kỹ nói đi nói lại nhưng có một số anh chị em mua vào nhưng có một số anh chị em không mua vào đúng không cái cổ phiếu đó đạt các tốc độ lợi nhuận mẫu hình nhưng có một số mua vào chỉ có một số ít người ta vẫn đợi đợi để khi nào hô chúng ta mới mua đúng không hôm chúng ta mới mua nếu hôm mai ngày mai khi một cổ phiếu đó không may nó bị thua lỗ thì sao anh chị em ơi các bạn sẽ thấy tất cả những điều này các bạn có thấy có lẽ đây là những ấy chương trình mà dũng chém gió đúng không tại sao có nhiều người lại người ta lại nói cái điều này có phải là vô lý hay không ngày Warren phép ông chỉ kiếm được 25 phần trăm một năm trong khi đó những nhà đầu tư mà Dũng nói cách đây một tháng Dũng có nói là phần lớn anh chị em được 30 đến 50 phần trăm nhưng đến bây giờ đã có rất nhiều anh chị em đã đạt lợi nhuận nhanh hơn bình thường bởi bí quyết đầu tiên Dũng muốn nói chị em họ chỉ tập trung vào những cổ phiếu tăng trưởng chỉ tập trung vào những cổ phiếu tốt nhất tốt nhất những dòng cổ phiếu tốt nhất trong mỗi chu kỳ tốt nhất các bạn nhé chỉ tập trung vào những cổ phiếu tốt nhất tốt nhất đây là một bạn Quang Phúc trước đây bạn cũng bị thua lỗ rất là nặng cứ lên xuống lên xuống đúng không Phúc có phải được một thời gian Dũng là đã Phúc đã được mua bán mua bán sau một thời gian rất là lâu đặt ra câu hỏi nếu trong trường hợp mà không tham gia vào những chương trình mà được đào tạo thì liệu chúng ta có được 50% lợi nhuận từ đầu năm đến bây giờ hay không có liệu được không chắc chắn là không thể được được về những chiến lược đó chúng ta không có thì không thể đạt được khi mà anh chị em đấy rằng là đầu tiên hãy mua những cổ phiếu dẫn đầu tốt nhất trong ngành dẫn đầu Hòa Phát là cổ phiếu tốt nhất trong ngành dẫn đầu chúng ta có thể sử dụng số tiền lớn VPS là cổ phiếu tốt nhất trong ngành dẫn đầu và chúng ta có thể sử dụng trong gì ạ à? trong chu kỳ mới Techcombank là cổ phiếu tốt nhất trong cái chu kỳ vừa qua bởi vì khi mà thị trường hôm 31 32 tháng 5 gì đó mùng 2 mùng 3 tháng 5 gì đó khi thị trường bắt đầu lao dốc giảm mạnh nhất thì Techcombank là một trong những cổ phiếu hồi phục đầu tiên và cổ phiếu đó cũng là, là là cổ phiếu Dũng đã nói đầu tiên đúng không ạ anh em đúng không ạ có phải cổ phiếu đó là những cổ phiếu đầu tiên mà Dũng nói và sau đó Dũng bảo Dũng không biết là sau này có cổ phiếu dòng ngân hàng chạy không nên Dũng lại tiếp tục nói anh chị em là cái khả năng dòng ngân hàng có thể đi lên nhưng phải có các điều kiện đưa ra và nếu anh chị em theo dõi những cái dòng ngân hàng thì chúng ta thấy là đó là những cổ phiếu ngân hàng tiếp tục chạy cổ phiếu ngân hàng một số ngân hàng chạy thì đó là cổ phiếu chứng khoán lại tiếp tục chạy và nếu chúng ta tập trung tập trung chỉ một hai cùng lắm là ba cổ phiếu trong một ngày thì điều gì diễn ra thường chúng ta chỉ lựa chọn hai cổ phiếu tốt nhất trong một ngày đó là con số nhiều khi chúng ta cơ cấu cổ phiếu khác chúng ta chuyển đổi sang những cổ phiếu khác tốt hơn và nếu như vậy thì bạn sẽ thấy là cái vòng quay vòng lặp của chúng ta liên tục diễn ra với những cổ phiếu tốt nhất luôn luôn tạo ra mức lợi nhuận ở mức cao tiền đẻ ra tiền đúng không tiền đẻ ra tiền bởi vì lợi nhuận khi một cổ phiếu gì ạ à, nó tăng nó lại tiếp tục đẻ ra để chúng ta quay vòng vốn và đây chính là chiến lược nhanh nhất kiếm được lợi nhuận cao nhất trong mỗi quá trình đầu tư và đặc biệt nữa anh chị em cần nhớ rằng là chúng ta cần phải sử dụng quy mô vốn nếu anh chị em đang đầu tư khoảng độ 500 triệu đổ lại chúng ta không thể nào muốn kiếm lợi nhuận cao mà chúng ta lại gì ạ à? có khoảng độ 6 7 cổ phiếu 6 7 cổ phiếu không thể bao ra, mang lại cho chúng ta mức lợi nhuận một hai trăm phần trăm đúng không không thể mang lại mức lợi nhuận một hai trăm mà chúng ta chỉ phải có khoảng 2 đến 3 cổ phiếu trong cùng một lúc trong cùng một lúc chúng ta có hai ba cổ phiếu và chúng ta tiếp tục tái cấu trúc tái cấu trúc câu hỏi đặt ra là có một số anh chị em mà nếu hai ba cổ phiếu đó nó không lên thì sao thì dũng lại nhấn lại các anh chị em đó là chúng ta chỉ lựa chọn những cổ phiếu tốt nhất trong những chu kỳ tốt nhất nên chính vì vậy đầu tư cổ phiếu chúng ta phải có một công thức đầu tiên đó là công thức công thức thành công đó là công thức của năng lượng nếu anh chị em thấy rằng Dũng luôn luôn có một năng lượng đỉnh cao luôn luôn có một cái năng lượng khác biệt so với tất cả các nhà đầu tư khác thì đó là các bạn thấy rằng là ai đã nhìn thấy là khi mà thị trường xấu nhất khi mà thị trường mà tất cả mọi người không dám live stream tất cả các gì à, các rút kín hở họ đã biến mất đầu đầu thì Dũng luôn luôn là người có mặt kịp thời để phân tích đánh giá và Dũng biết đấy là rủi ro rất là lớn bởi chỉ cần một cái sai nhỏ thôi đã bị ném đá đã bị rất ai nhiều ai đó nhảy vào tung hô chửi bới nên khi mà trong giai đoạn đó Dũng luôn luôn là người xuất hiện đầu tiên và xuất hiện nhanh nhất để gì ạ à, để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thị trường à, vào mùng 3 tháng 4 mùng 3 tháng 5 hay mùng 4 tháng 5 năm 2006 đúng không ạ? ông 2021 có nhiều nhà đầu tư có nhiều chuyên gia có nhiều lúc kín của covid này uh, may này đúng không ạ tất cả mọi thứ họ dồn dập dồn dập nói cho nhiều nhà đầu tư hỏi cũng là ôi thị trường có sập không thầy ơi này à, tại sao bao nhiêu công ty nói tuyệt vời như vậy bao nhiêu à bao công ty nói tiêu cực như thế mà thầy lại làm ngược lại cái điều đó chúng ta thấy là khác biệt khi mà covid mà tạo đáy dũng chia sẻ thì cũng có rất nhiều anh chị em nói rằng là ông kia có bao nhiêu người người ta đã bị phá sản người ta bị thua lỗ mà ông lại gì ạ à? ông lại chia sẻ ông bảo là là đáy ông định giết người ta à và chúng ta thấy sau đó thị trường lên mạng khi mà thị trường tạo đỉnh mọi người ta chạy nước rút chạy nước rút chạy nước rút lúc bảo mọi người bán ra cũng đã có một nhóm vào cũng chửi bới một nhóm vào cũng nói những lời tiêu cực nhưng dũng coi đấy là những bài học tuyệt vời bởi vì dũng nhận ra đó là lúc mà trường đang là đỉnh đúng không đó là trường đang là đỉnh ở trong giai đoạn này thì sao? Nếu các bạn đang nắm giữ những cổ phiếu tuyệt vời như Techcombank, à, những cổ phiếu mà nó chưa chạy nước rút ACB như cũng nói thì hãy gì ạ? Hãy kiên nhẫn để cho nó chạy hết thôi. Nếu chúng ta tiếp tục cơ cấu để ăn cái T cộng, T cộng, T cộng hay đến 1 5 6 10, 5 6%, 10 15% chúng ta bán ra thì chúng ta mất đi toàn bộ những giá trị mà cổ phiếu đó đem lại cho chúng ta nên đó là chúng ta đã bị sai lầm về cách cơ cấu đầu tư hãy để cho cổ phiếu chúng ta chạy đến hết chu kỳ thì thôi vậy làm sao để chúng ta biết hết chu kỳ thì hãy gì à, theo dõi những cái phân tích của Dũng trong cái video là thị trường khi nào đạt đỉnh khi nào thị trường đạt đỉnh các bạn thấy là các cổ phiếu dẫn đầu chạy nước rút phân phối từ 3 đến 5 lần các cổ phiếu penny bắt đầu bước vào chu kỳ mới còn rất nhiều các là các công ty chứng khoán thì bảo thị trường tiếp tục lên nữa các môi giới chứng khoán nhà đầu tư hưng phấn và cảm giác là mọi thứ trở nên hừng hực và đặc biệt là khi mà ai đó nói thị trường giảm thì đã bị ném đá đã bị chửi bới rất là nhiều nếu anh chị em lúc nào thấy những điều đó xảy ra thì đó là thị trường đạt đỉnh và luôn chúng ta bán ra và thoát ra và chúng ta đi chơi để xem những cái nhóm ở trên kia như nào còn nếu chúng ta đã thấy rằng khi mà Dũng nói về để Bitcoin đạt đỉnh thì cũng ai cũng đó ngoài kia nói rằng là ồ ông này là chiếc tử chém gió rồi đúng không ạ và chúng ta thấy là nếu chúng ta đã tỉnh ngộ chúng ta hiểu rõ được cái điều đó thì chúng ta có thể thấy rằng là tại sao Dũng lại có một cái, cái khả năng biết rằng là Bitcoin ở cái đỉnh 6 sáu nghìn hơn sáu nghìn gì đó gì à? à đúng không ạ sáu mươi nghìn à cũng không nhớ lắm sáu mươi nghìn gì đó sáu lúc đó đạt đỉnh thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ câu chuyện đây là chúng ta có những cái quy trình để chúng ta có thể dự đoán được có những nguyên tắc để chúng ta biết được nhưng nếu chúng ta không có năng lượng chúng ta không hiểu về nó thì chúng ta không dám đưa ra quyết định được nên một lần nữa thì ờ, tôi muốn nói rằng là trong đầu tư chứng khoán để cơ cấu doanh mục điều quan trọng nhất đúng không điều quan trọng nhất là anh chị em cần phải gì ạ có một cái hệ thống quy trình đầu tiên quy trình quy tắc hợp với nguyên tắc của mình nếu anh chị em đầu tư giá trị anh chị em phải có những quy trình quy tắc hợp đầu tư giá trị nếu anh chị em đầu tư kỹ thuật thì anh phải có quy trình quy tắc hợp kỹ thuật nếu anh chị em có gì ạ à? có đầu tư tăng trưởng kết hợp đầu tư gì ạ à? kết hợp với đầu tư kỹ thuật thì anh chị em cũng phải có những cái bước như vậy để chúng ta gì ạ à? để chúng ta có thể làm làm theo và với cái việc mà chúng ta có năng lượng đỉnh cao thì chúng ta sẽ đưa ra những quyết định một cách nhanh nhất nên ở đây ờ, chúng ta sẽ tiếp tục nói đến ngày mai để các bạn biết rằng những cái cổ phiếu nào còn tốt còn giữ được còn chạy được thì những cái danh mục chúng ta vẫn còn nắm giữ không phải bây giờ chúng ta lại bán đi để đi tìm những cái cổ phiếu mà nó đang gì ạ đang ở đáy bảo hoặc là đang chưa lên để chúng ta muốn cơ cấu khác đó là lý do rất nhiều người kiếm được lợi nhuận trong đoạn này nhưng sau thời gian nữa lại lại cháy tài khoản lại mất hết chúng ta có những một bạn kiếm được 400 phần trăm năm 2017 sau đó lỗ ngược lại 30 phần trăm đang lãi 400 phần trăm là lỗ ngược lại 30 phần trăm có bao nhiêu bạn đã la lỗ được lãi 60 phần trăm mà lỗ ngược lại 3 phần trăm chưa và chúng ta thấy là rất nhiều anh chị em đang lãi thành lỗ nếu anh chị em có điều đó thì có thể chia sẻ cho Dũng là chúng ta đang có bao giờ chúng ta đã lãi rất là lớn xong cho bị lỗ ngược lại chưa nên hãy gì ạ hãy để cho cổ phiếu tốt nhất chạy hãy cơ cấu những cổ phiếu gì tốt nhất hãy tập trung chỉ nhóm cổ phiếu nhỏ thôi ạ à. nên tùy thuộc vào số vốn chúng ta nhưng để một doanh mục lớn thì uh, cái số lượng cổ phiếu không quá 10 cổ phiếu nếu chúng ta có thể đầu tư 10 tỷ đầu tư 20 tỷ thậm chí đầu tư 100 tỷ thì số lượng cổ phiếu cũng không quá 10 cổ phiếu nếu chúng ta đầu tư gì ạ à, với một cái danh mục nhỏ hơn 5 đến 7 cổ phiếu thì chúng ta thấy có lợi nhuận cao hơn nếu chúng ta đầu tư khoảng một danh mục nhỏ hơn nữa khoảng 3 đến 5 cổ phiếu thì lợi nhuận cao hơn nữa và nếu chúng ta đầu tư một cái danh mục ít hơn khoảng 2-3 cổ phiếu nữa thì lợi nhuận chúng ta cũng tuyệt vời hơn nữa nhưng ở đây cái mấu chốt ở đây đó là gì ạ chúng ta cần phải hiểu rõ đâu là cổ phiếu tốt nhất thị trường đâu là cổ rất rất thị trường đâu là ngành tuyệt vời nhất thị trường thị trường nó đang tập trung vào gì ạ tập trung vào ngành thép trong đoạn vừa qua tại sao chúng ta lại tập, tập trung vào thép thị trường nó đang tập trung vào ngành ngân hàng chúng ta không tập trung ngân hàng tại sao thị trường đang tập trung chứng khoán cho đi tìm cổ phiếu khác để chúng vào và dũng đã nói với chị em là thị trường nó chỉ tập trung vào các cổ phiếu blue chip chúng ta cứ đi tìm cổ phiếu penny để mua vào thế cái cơ cấu danh mục chúng ta bị sai sai ở cách tư duy đó là sai của sự thất bại một lần nữa thì không biết nói gì hết Dũng chỉ mong muốn là tổng kết lại cho chúng ta đó là nếu chúng ta yêu thích cổ phiếu thì đó là chuẩn bị cho sự thất bại nếu chúng ta không có kế hoạch cũng là chuyển dịch thất bại nếu chúng ta cơ cấu quá nhiều cho danh mục trong một cổ phiếu đây là một chuyển dịch thất bại kiến thức chúng ta kém non thì mới quá nhiều phiếu nếu chúng ta trung bình giá xuống thì đây cũng là một cái thất bại tiếp theo nếu chúng ta gì ạ nghe ngóng một ai đó thì chúng ta cũng đang chuẩn bị cho sự thất bại tiếp theo có một video nữa có thể chúng sẽ nói tại sao chúng ta lại đang ở nghe ai đó bởi vì chúng ta đang là vị gì ạ à? vị kỷ và nếu ai đó dạy chúng ta đang, người ta đang bị trùng cái điều này có thể các bạn sẽ nghe ngôn ngữ hơi khó vị kỷ mà lại chúng ta lại muốn là gì ạ à? muốn muốn là đứng ở bị trùng chúng ta đang ở tầm này tại sao các bạn đang bị thua lỗ mà tại sao những người kia họ kiếm được vài trăm phần trăm câu hỏi đặt ra đơn giản thôi có một số anh chị em nghe câu hỏi tại sao rất là khó chịu nhưng hãy gì ạ à? hãy biết là câu hỏi tại sao nó là câu hỏi các bạn cần phải trả lời không phải ai trả lời khác các bạn phải trả lời là tại sao người ta lại kiếm được lợi nhuận cao như vậy trong đó tại sao chúng ta lại kiếm được lợi không có lợi nhuận đang bị thua lỗ và nếu chúng ta trả lời được câu này thì chúng ta mới thành công còn nếu chúng ta trả lời là tại sao ông Dũng cứ nói không tại sao thì chúng ta đấy là những cái lý do chúng ta đang thất bại và nếu chúng ta thất bại gì à thất bại thì hãy gì à hãy hãy gì à hãy dừng chia sẻ đi ạ à. bởi vì năng lượng chúng ta nó năng lượng thấp chúng ta càng chia sẻ chúng ta lại càng gì à, càng nhận được năng lượng xấu hơn và đó là nếu chúng ta đã thấy nhận được năng lượng xấu hơn thì tài khoản chúng ta sẽ tiếp tục âm đó là lý do tài sản chúng ta lại tiếp tục âm tiếp tục âm tiếp tục âm nên bạn hiểu được mức năng lượng của bạn đang ở đâu thì bạn sẽ nhận được tiền ở đó đấy là những lý do dũng muốn gửi đến quý vị các bạn một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em tất cả các bạn đã có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay dũng biết rằng là khi mà dũng chia sẻ này sẽ có nhiều anh chị em được chưa có nhiều anh chị em đây là một câu hỏi rất là tuyệt vời nếu các bạn có thể thấy đây là một trong những học viên của Dũng à đầu à, từ 170 phần trăm có một bạn đã 1 tỷ hai à, bạn bạn Khoa 1 tỷ hai đúng không ạ đã lên đến bao nhiêu ạ có 300 lên 1 tỷ hai 300 lên 1 tỷ hai Ok, đây. K31 của Dũng 300 lên 1 tỷ 2 có điều là điều gì mà mà nó khác thường đúng không ạ nên tất cả những điều này đúng không chúng ta sẽ thấy rằng là sự khác thường ở đây đó là gì đó là chúng ta gì? cần phải có một chiến lược nên Dũng tin chắc rằng là tất cả những cái hệ thống ngoài kia Dũng không nói là mình là số 1 nhưng ờ, để là số 2 có lẽ là ok như thế các bạn mới hiểu tại vì cái chương trình này dành cho các thiên tài chứng khoán tất cả những thiên tài chứng khoán hiểu được đây chính là dành cho bạn còn những ai đó nghe con số này nó gì ạ nó cảm giác là thấy ờ, không vui lắm thì đó chúng ta vẫn ở đây ở đây là một chị ờ, An Hoàng F0 F0 hoàn toàn đấy ạ có phải chỉ ở anh người F0 hoàn toàn ở anh chị đã đạt lợi như lợi nhuận 50 phần trăm khi tham gia chương trình của Dũng một Việt kiều Anh một người gốc Anh à, một người Việt kiều Anh sống ở Anh lâu năm nhưng uh, chúng ta cũng bước vào thị trường Việt Nam với F0 gần như không biết gì cũng có những cái một số anh chị em khác chúng ta thấy rằng là đã có rất nhiều học viên của Dũng đã tham gia và đây là toàn những cái gì ạ toàn những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam toàn những học viên xuất sắc đào tạo xuất sắc hàng đầu Việt Nam để cho các bạn biết rằng là tất cả những điều này đó là sự thật mọi thứ là sự thật các bạn ạ nên ờ, nếu chúng ta đang là sự thật thì chúng ta hãy chấp nhận sự thật thế thôi ok một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta thấy rằng là những cái điều này tôi muốn anh chị em nếu chúng ta chưa có lợi nhuận nếu chúng ta chưa có lợi nhuận hãy hỏi tại sao chúng ta đang làm những việc chúng ta làm ok và một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong cái chương trình tiếp theo chúc các bạn thành công